hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh trên những chiếc xe đạp rong rủi khắp các ngã đường đã trở nên quen thuộc với người dân vùng biên giới huyện Tân Hưng. Những chiếc xe đạp đơn sơ đã trở thành phương tiện đồng hành cùng các chiến sĩ biên phòng trên bước đường tuần tra bảo vệ biên giới. Nhằm giúp cho các tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo cơ động trong công tác tuần tra mật phục, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Trăng đề nghị và được quỹ ban Nhân dân hai huyện Tân Hưng, Bến Lức kịp thời hỗ trợ tặng đơn vị 40 chiếc xe đạp phục vụ công tác. Từ ngày có xe đạp đã tạo điều kiện cho người lính quân hàm xanh thuận lợi hơn trong tuần tra ngày đêm trên đoạn biên giới được phân công phụ trách. Thế thấy anh em chúng tôi vất vả thì ờ, đồn ờ, biên phòng Sông Trăng thì đã trang bị chúng tôi là các cái trạm kiểm soát là mỗi một trạm là 4 đến 5 cái xe đạp để anh em tuần tra. Thế nhất cái tuần tra này thì nó cũng là, là nó không đi nhanh quá, mà cũng không đi chậm quá như đi bộ. Nên là khi khi mà đi xe đạp thì chúng tôi sẽ đi thong ừ. thả ban ngày cũng như ban đêm là, là đi là, là, là, là, là để cũng quan sát hai bên biên giới làm sao đấy là, là đảm bảo là nó kỹ hơn nhưng đi xe máy thì nhanh quá đôi khi các cái hình ảnh là quan sát nó không được, được rõ ràng thật vậy từ ngày có chiếc xe đạp tuần tra biên phòng đường tuần tra của cán bộ chiến sĩ dường như ngắn lại và thuận lợi dễ dàng hơn trước rất nhiều vừa tiết kiệm được thời gian vừa đảm bảo nắm chắc tình hình địa bàn nhất là vào ban đêm và cái biện pháp tuần tra này thì đảm bảo cái cái vấn đề là đối tượng cũng thấy như vậy là cũng không dám là, là, là đi đi qua lại biên giới mà nó có một cái gì đó nó, nó, nó ngang nhiên được buộc anh phải phải có những cái vấn đề là phải dè chừng cũng như là sợ cái vấn đề tuần tra đột xuất không biết quy luật chúng tôi thế nào cả nên trong việc tuần tra nó sẽ sẽ đảm bảo được cái yếu tố bí mật và phục vụ tốt cho cái công tác tuần tra kiểm soát Xe đạp, tuần tra biên phòng được xem là sáng kiến trong công tác tuần tra bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19 của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sông Trăng. Ngoài yếu tố cơ động, bí mật, linh hoạt và tiện dụng, tuần tra bằng xe đạp còn giúp bộ đội rèn luyện sức khỏe trong điều kiện bám